về câu chuyện là à, anh chị và các bạn à, có nhu cầu bán nhà và nhờ đến công ty bất động sản Tuấn 23 à, thẩm định à, thì cái quy trình à, trước tiên chúng tôi sẽ tiếp nhận cuộc gọi và thứ hai chúng tôi sẽ xử lý thông tin căn nhà là quý anh chị và các bạn đã nhờ đến công ty tôi bán và đã nhờ cho chuyên gia bán bên bên tôi chuyên gia nào đã bán chưa và sau đó nếu như à, chuyên gia bên tôi chưa có ai làm việc thì à, phía công ty cũng như chuyên gia sẽ xuống trực tiếp thẩm định à, về hồ sơ pháp lý, thẩm định về căn nhà và quan trọng nhất chính là thẩm định về giá mà anh chị đang mong muốn. Bởi vì những căn nhà giá hợp lý, giá tốt và chúng tôi sẽ là người tư vấn cho anh chị biết rằng là căn nhà mình đang là giá bao nhiêu. Đấy. Thì lúc đó bên tôi sẽ là người nhận căn nhà về và trực tiếp bán. Và về cái phí thẩm định, về hồ sơ, về pháp lý, về tính thanh khoản căn nhà có hay không thì hiện tại bên tôi vẫn đang hoàn toàn miễn phí với những khách hàng đang yêu quý à, và muốn nhờ phía công ty tôi và bán giúp sau khi à, quý anh chị và các bạn nhờ phía chúng tôi à, thẩm định xong chúng tôi sẽ đưa về hệ thống và cho toàn bộ anh chị em chuyên viên trong công ty bán thì với những căn nhà mà tôi đã nếu nếu là các chuyên gia tại bất động sản Tuấn Hoài tư vấn về giá thì tôi tin chắc rằng là chỉ trong vòng một tuần thậm chí là chỉ trong vòng khoảng vài ngày và thậm chí bản thân tôi à, tôi đã bán những căn nhà chỉ trong giờ và tôi tôi khi tôi ký hợp đồng à, tôi tôi làm việc với chủ nhà à, tôi làm việc với chủ nhà thì tôi luôn luôn nói rằng là khi em hay tôi đưa căn nhà này về hệ thống của bên bên bất động sản chúng ba bán thì căn nhà của anh chị chỉ giao dịch trong vài giờ đồng hồ sắp tới thôi nên là tôi hãy nói vui với anh chị là anh chị chuẩn bị tiền để nhận chuẩn bị hợp đồng để ký và nhận tiền đặt cọc đi và thực quả thực tế ra là à, tôi đã bán vô cùng nhiều những căn nhà đó và giao dịch trong trong tiếng và tôi đã ngồi à, làm việc thẩm định xong và tôi ngồi đó và tôi chuẩn bị hợp đồng đặt cọc trước đó là sức mạnh của bất động sản tú mà tôi đã làm được bao nhiêu năm nay à, thì trước tiên là chúng tôi cũng đến tận nhà gặp gia chủ gặp người có quyền quyết cái căn nhà đấy xem xét sổ đỏ sổ hồng pháp lý có giao dịch được hay không ờ, có tranh chấp hay không về cơ bản ờ, quy hoạch thì chúng tôi cũng ờ, tham khảo trước ờ, ý kiến của gia chủ và chúng tôi cũng có kiểm tra sơ bộ và chúng tôi kiểm tra về tranh chấp rồi những cái về pháp lý như là thừa kế xem là căn nhà này có đủ pháp lý để giao dịch hay không thì chúng tôi bắt đầu mới tiến hành các bước tiếp theo chứ không phải là cứ bất kỳ một căn nhà nào mà gọi điện đến chúng tôi chúng tôi cũng bán sau khi kiểm tra căn nhà này có khả năng uh, giao dịch uh, nhanh chóng gọn gàng thì chúng tôi bắt đầu đi tư vấn cho gia chủ bước thứ hai là về giá đối với những căn nhà mà giá trị chưa phù hợp với thị trường thì chúng tôi phải tư vấn cho chủ nhà thấy bằng cách là chúng tôi uh, tư vấn cho chủ nhà phân tích chủ nhà thấy là những cái cái căn nhà mà quanh khu vực chủ nhà uh, đang sinh sống đang muốn bán đấy chúng tôi ờ, đưa ra dữ liệu để chủ nhà có thể tham khảo thực thậm chí là chúng tôi đưa chủ nhà đến thực địa luôn để chủ nhà thấy được là giá trị những cái căn mà người ta đang bán những cái căn kia nó có điểm mạnh gì hơn căn của của gia chủ đang bán có điểm gì yếu hơn căn của gia chủ đang bán mà chủ nhà chào những cái mức giá uh, nó đã phù hợp hay chưa để cho chủ nhà có những cái căn cứ uh, hợp lý nhất và có cơ sở uh, đáng để tin cậy và thậm chí là uh, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho chủ nhà rất nhiều danh sách những căn nhà đã bán trong lịch sử để chủ nhà so sánh với cái giá trong lịch sử để chủ nhà có những quyết định chính xác nhất và khi mà chủ nhà Ờ, đã hiểu việc đã hiểu thị trường thì bắt đầu chúng tôi mới nhận căn nhà đấy về bán tức là giá đã về với giá thị trường hoặc là giá tốt hơn giá thị trường một chút thì chúng tôi mới nhận về bán và đưa uh, tới tay khách hàng uh, thì như vậy uh, khách hàng khi mà tiếp cận căn nhà đấy thì đã tiếp cận với những căn nhà giá thị trường chủ nhà sẽ gặp được những khách thiện trí hơn và cũng chính là tiết kiệm thời gian cho chúng tính chúng tôi bởi vì là khách hàng gặp những căn nhà phù hợp và giá thị trường thì khách hàng rõ ràng là dễ chấp nhận hơn rất là nhiều so với những căn nhà mà đẹp nhưng mà giá lại trên trời thì rõ ràng khách hàng cũng không thể chấp nhận được thì chúng tôi mới là những người mất thời gian nhiều nhất và chúng tôi thì không làm những cái việc mà à, mất thời gian mà không có hiệu quả cho chính bản thân mình và cho khách hàng cũng như gia chủ của mình nên là à, quý vị làm việc với chúng tôi thì hoàn toàn yên tâm